đầu trong thật là xinh môi tươi mắt thắm đến tình cũng siêu vợ là đáng nể đáng yêu kính vợ đắc thọ là điều khác nhau nhớ dòng chung cách toàn cầu nhi trời nhất vợ đứng đầu bạn ngài vợ là mẹ các con ta thường kêu bà xã hiệu là phu nhân vợ là tổng hợp bản thân thủ trưởng bảo mẫu ngân khố kho tiền